Oh.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 vô lượng vô số kiếp về tuổi quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thân như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu quả Đức Phật đây trí tâm <clears throat> mà phát tâm trí tâm và phát tâm tạm thời sinh lòng cung kính để để đặng siêu việt tuổi đặng sinh tử trong 40 kiếp hướng là vẽ đáp hình tượng cũng dường tan tan nghề đặc vô lượng vô biên phước lợi lại à, à hàng hàng hà xa kiếp về tuổi quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là biểu thắng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu quả Đức Phật đây phát tâm à, quy với Phật trong khoảng cảnh móng tay người này sẽ chọn hẳn không còn tối chuyện nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác lại về tuổi quá khứ có có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát à, con ô tai ngày này sẽ được một nghìn lần trên đến sáu tầng trời có dục hướng là trí tâm dương niệm lại à, à, bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử hống như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây trí tâm quy với Phật trong một trường một niệm ngày này sẽ được vô lượng các Đức Phật cho đảnh thọ ký cho lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là công Newton như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây à, nhiệt chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán người này nên pháp hội của người đức phật trong miền kiếp làm vị đại pháp vương đạo phật thọ ký đạo vô thượng cho là vị thuộc quá khứ của đức phật ra đời hiệu là tỷ vạn thi như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây <clears throat> liền được liền ờ, được khỏi đọa và ác đạo thiền sinh ở cung cung trời người hưởng sự vui thủ thắng vi diệu đại vô lượng vô số hàng ngã xa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đa biểu như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu quả đức phật đây liền khỏi đọa và ác đạo thường sinh ở cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu là về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là biểu tặng biểu tướng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu quả đức phật đây sinh lòng cung kính nhờ ấy không mong sẽ đạt quả na hán lại <clears throat> và vô lượng vô số hàng ngàn sa kiếp về thuộc quá khứ có đức phật ra đời hiệu là lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ca gia chẳng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây liền <clears throat> được siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đại thông thân vương như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây người này sẽ được hàng gặp gặp hàng hà sa chư phật nói nhiều pháp màu cho điều đẳng thành đạo bồ đề đại về thuở quá khứ có đức tịnh nguyệt đức sơn vương phật à, đức à, tịnh nguyệt phật đức sơn vương phật đức à, vô thượng phật đức chí thánh Phật, đức tịnh danh vương Phật, đức diệu tinh Phật, đức mãn nguyện Phật, đức nguyện diện Phật, có bất khả thuyết tức Phật tế tôn như thế, tất cả chúng sinh trong tuổi hiện tại, tuổi vị lai hoặc là trời hoặc là người hoặc người nam người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức huống nữa là được nghiệp được nghiệp danh hiệu. Những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đẳng nhiều phước lợi không đoạn và ác đạo nữa. Như có người đã sắp mạng chung mà cha mẹ của bản thân viễn vì người sắp mạng chung đó làm niệm nâng tướng danh hiệu của đức Phật, thời cái chết đó trừ đó năm tuổi vô gián các nghiệp báo các tiểu tiêu sạch cả năm tuổi vô gián kia, dù rất nặng nề đáng nhẽ trải qua ước kiếp không ra khỏi đẳng quả khổ nhưng bởi đức nông chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của chư Phật nên các tượng đạo đó cũng là lẫn tiêu giải cũng là những chúng sinh tự mình trinh niệm danh hiệu chư Phật ngày được vô niệm phước lành trừ diệt vô niệm khổ kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện xưng danh nghiệp phẩm thứ chín hết bổn hạnh địa nguyện bổn thể bổn hạnh địa tạng thể nguyện rộng sâu gãy vạn châu sáng đầu chúng sinh địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ chậm luân nam mô thường trụ tập phương pháp nam mô thường trụ tập phương pháp nam mô thường trụ tập phương pháp nam mô bổn tôn địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát 哈哈哈！文三摩哈？娑哈。